trọng tất cả những gì mà các bạn coi cũng như là cạnh tranh xin được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Luxury Kingdom. Và chúng ta cùng hy vọng đây sẽ là sự hợp tác mở ra một hướng phát triển mới, bền vững, thịnh vượng và hữu nghị giữa đôi bên, cùng chung tay đưa chuyên trang khởi nghiệp trẻ của báo tuổi trẻ thủ đô phát triển lan tỏa